Vâng, xin chào mừng tất cả quý anh chị tư vấn của đài chi Lai đang đến với chương trình đào tạo sản phẩm của công ty. Chúc các anh chị sẽ có những giờ phút học tập thật thú vị và bổ ích, từ đó phục vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng tốt hơn nữa. Xin cảm ơn và chúng ta sẽ bắt đầu khóa học ngay bây giờ. Ngày nãy ngày nay, ở một thành phố nọ, có những con người trẻ biết yêu. Họ đến với nhau như một sự tình cờ hay một sự sắp đặt của số phận, cũng chẳng rõ nữa nhưng cách họ tìm thấy nhau thật sự rất đặc biệt, rất đáng yêu. Họ thuộc nhóm 9X, những người trẻ, năng động, nhiều hoài bão, giỏi thích nghi, am hiểu công nghệ và luôn dẫn đầu các xu hướng mới. Trang thì đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, Nang thì làm trong lĩnh vực thiết kế. Một lần tình cờ gặp gỡ, liền đem lòng quý mến, họ trao đổi thông tin với nhau. Đêm về, họ nhắn tin chia sẻ nhau những cảm xúc mới chớm Ngày đến họ gửi nhau những lời an lành Mọi thứ tiến xa hơn Và cuộc tình đẹp đã đến như một lẽ tất nhiên Giữa hai con người trẻ đầy khát khao yêu thương trong xã hội này Giữa những bộn bề cuộc sống Những người trẻ vẫn mang trong mình những hoài bão sự nghiệp lẫn khát khao yêu thương đầm ấm Tìm thấy nhau giữa cuộc đời này thật là hạnh phúc Đỉnh cao của hạnh phúc là gia đình Một gia đình nhỏ được xây dựng từ hai trái tim yêu thương Đứa con thiên thần yêu dấu ra đời lại có phần tạo ra những hoài bão và ước mơ mới cho một gia đình một mái ấm thêm vững vàng và kiên cố. Cũng như tất cả những người trẻ vừa lập gia đình, một đôi vợ chồng trẻ cũng có những mong ước cho mái ấm của mình được sung túc, được đầm ấm, không bao giờ phải nhọc nhằn lo toan. Người làm cha mẹ thì mong con học hành thanh tài, đồng thời cũng mong muốn bản thân có thể có một quỹ dự phòng những tình huống trái gió, trở trời. Bên cạnh khoản tài chính để chi tiêu sinh hoạt thường ngày cả một giấc mơ về già nghỉ dưỡng, đi du lịch khắp nơi. Những mong muốn thật chính đáng và đẹp đẽ làm sao? Vậy thì có một sản phẩm nào có thể giúp cho gia đình trẻ này, cũng như những người đang quan tâm, có thể vững tâm thực hiện giấc mơ của mình hay không? Vâng, DIT Life với gần 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Kể từ khi được thành lập vào năm 1902, chi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng khách hàng là trên hết và cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng đã có mặt. Và với những người trẻ vừa có một mái ấm chung, Đài Chi nguyện lòng người bạn đồng hành đáng tin cậy mang lại sự an tâm và thịnh vượng thông qua những sản phẩm có giá trị và thực sự hướng về khách hàng. Và đây, các anh chị nghĩ thử xem, một sản phẩm với những đặc điểm nổi trội đặc biệt, bảo vệ khách hàng đến 100 tuổi, bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng thêm phí, giúp khách hàng tích lũy hiệu quả an toàn với lãi suất cam kết. Có những khoản thưởng về việc duy trì hợp đồng và gắn bó dài lâu dành cho khách hàng. Và khách hàng được miễn thẩm định sức khỏe khi gia tăng số tiền bảo hiểm vào những dịp đặc biệt. Một sản phẩm với những liệt kê nổi trội như thế, tin tưởng sẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới 4.0 như ngày nay. Để chi tiết, chúng ta sẽ đi vào cụ thể một số điểm nổi trội như sau. Điểm nổi trội đầu tiên mà sản phẩm mang lại là bảo vệ và tích lũy trong thời gian dài, lên đến 100 tuổi. Wow, đến 100 tuổi lận các anh chị ơi. Khi tham gia bảo hiểm càng sớm thì phí sẽ càng rẻ, vì khi tham gia lúc ta còn trẻ thì chi phí càng tối ưu cho các anh chị. Điều này là cực kỳ phù hợp với mục tiêu tài chính của mỗi gia đình trong tương lai. Tham gia càng sớm thì phí bảo hiểm càng tốt, càng tối ưu. Thời gian tích lũy càng dài thì giá trị tài khoản hợp đồng càng lớn Thời gian hợp đồng có thể linh hoạt từ 11 tới 100 năm, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Khách hàng có thể hoạch định được thời gian nghỉ hưu sớm vào năm 45 hoặc 55 tuổi tùy theo mong muốn của mình. Điều này cho thấy sản phẩm của chúng ta có tính linh hoạt rất cao, đáp ứng được những giai đoạn thay đổi trong cuộc đời mỗi người. Điểm nổi trội thứ hai của sản phẩm là quyền lợi cho người được song hành bảo vệ, tức là công ty sẽ bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không tăng phí khách hàng có thể bảo vệ thêm một người thân nữa trong cuộc sống của mình do tai nạn. Người được song hành bảo vệ có thể là bản thân của bên mua bảo hiểm, vợ hoặc chồng của bên mua bảo hiểm, hoặc con của bên mua bảo hiểm. Điểm đặc biệt là sản phẩm này không làm thay đổi chi phí bảo hiểm và không tăng chi phí rủi ro cho khách hàng. Khách hàng được linh hoạt thay đổi người được song hành bảo vệ. Quyền lợi này thể hiện tình yêu của khách hàng dành cho người thân, trong khi vẫn có thể chủ động bảo vệ được cho chính mình. Wow, Điểm nổi trội thứ ba của sản phẩm này cực kỳ hấp dẫn à nha Đó là khoản thưởng suốt thời hạn hợp đồng gồm hai loại thưởng Thưởng duy trì hợp đồng và thưởng gắn bó dài lâu Như vậy, giống như Trúc đã chia sẻ ở trên Tham gia càng dài thì chi phí càng rẻ Tham gia càng dài, tiết kiệm càng cao Và đặc biệt là tham gia càng dài thì khoản thưởng càng hấp dẫn Vâng, qua những phần Trúc đã chia sẻ thì sản phẩm của chúng ta có rất nhiều điểm nổi trội đúng không thưa các anh chị? Vậy sản phẩm của chúng ta cần một cái tên như thế nào để truyền tải những giá trị tuyệt vời cho khách hàng cũng như sự an tâm cho một gia đình vững vàng, tiến tới ước mơ của mình. Một cái tên hết sức ý nghĩa, dễ nhớ và nhiều giá trị. Vâng, sản phẩm của chúng ta tên là An Tâm Song Hành. Chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương. Chu toàn trong việc bảo vệ, vẹn toàn bằng sự yêu thương để an tâm cho một mái ấm và song hành cả một đời người. An tâm song hành, chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương. Các anh chị thân mến, sản phẩm An Tâm Song Hành thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ chế hoạt động của dòng sản phẩm liên kết chung, các thuật ngữ cơ bản. Bên cạnh đó, anh chị cũng sẽ tìm hiểu về quyền lợi cơ bản, quyền lợi nâng cao trong sản phẩm An Tâm Song Hành. Các anh chị thân mến, cũng giống như những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác, với sản phẩm An Tâm Song Hành, khách hàng của chúng ta sẽ được chủ động lựa chọn số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu bảo vệ của mình. Khi khách hàng của chúng ta đóng phí bảo hiểm, bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm, sau khi trừ đi các khoản chi phí ban đầu, thì phần phí còn lại sẽ được phân bổ vào tài khoản hợp đồng và được đầu tư vào quỹ liên kết chung của công ty. Hàng tháng thì công ty sẽ trích một khoản từ giá trị tài khoản hợp đồng để đưa vào quỹ dự phòng rủi ro nhằm mục tiêu bảo vệ cho khách hàng. Chúng ta gọi đó là chi phí bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra thì để vận hành hợp đồng cho khách hàng của chúng ta thì công ty sẽ trích một khoản nhỏ nữa từ tài khoản hợp đồng gọi là chi phí quản lý hợp đồng. Cả hai khoản này thì chúng ta hiểu đó là các khoản khấu trừ hàng tháng. Các anh chị thân mến, phần lớn giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được đưa vào quỹ liên kết chung. Quỹ liên kết chung này được hình thành bởi rất nhiều tài khoản hợp đồng khi khách hàng tham gia bảo hiểm. Chi Việt Nam sẽ mang quỹ liên kết chung này đi tham gia đầu tư và khi đầu tư có lợi nhuận, công ty sẽ trích một khoản nhỏ ra cho việc quản lý mà chúng ta gọi là phí quản lý quỹ Phần lợi nhuận còn lại sẽ được đưa hết vào giá trị tài khoản hợp đồng cho khách hàng. Bên cạnh đó, với những khách hàng đóng phí điều đặn hàng năm, công ty sẽ thưởng thêm cho khách hàng hai khoản thưởng đặc biệt mà chúng ta gọi là khoản thưởng duy trì hợp đồng và thưởng gắn bó dài lâu. Hai khoản thưởng này sẽ được cộng vào trong giá trị tài khoản hợp đồng, giúp cho tài khoản tiết kiệm của khách hàng sẽ được gia tăng nhiều hơn và các anh chị ơi, khi cuộc sống bình an, tức là lúc khách hàng của chúng ta sống đến đáo hạn hợp đồng, thì công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam sẽ chi trả toàn bộ số tiền trong tài khoản hợp đồng cho chính khách hàng đấy để giúp cho khách hàng của chúng ta thực hiện được mục tiêu tài chính đã đặt ra ngay từ ban đầu tham gia bảo hiểm. Nhưng nếu có những rủi ro không mong đợi xảy ra đối với khách hàng tham gia mà chúng ta gọi là sự kiện bảo hiểm thì công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam sẽ dùng tài khoản hợp đồng hoặc số tiền bảo hiểm để chi trả cho khách hàng tùy từng trường hợp. Và như vậy, với khoản tiền này sẽ giúp cho những người thân yêu trong gia đình của khách hàng tiếp tục duy trì cuộc sống. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thuật ngữ cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành nhé. Với thuật ngữ đầu tiên, đó là phí bảo hiểm cơ bản đây là khoản phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm hay là khách hàng phải đóng đủ cho mỗi năm phí bảo hiểm được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Phí bảo hiểm này còn được xác định phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, tuổi, giới tính của người được bảo hiểm. Và các anh chị ơi, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm cơ bản đầy đủ và đúng hạn trong 4 năm hợp đồng đầu tiên. Như vậy, với những khách hàng mà họ có nhu cầu đầu tư thêm khi có nguồn tiền nhàn rỗi thì Daiichi Việt Nam cũng cho phép khách hàng của mình một quyền đóng thêm phí vào trong hợp đồng bảo hiểm mà chúng ta gọi đó là phí bảo hiểm đóng thêm. Phí bảo hiểm đóng thêm là khoản phí mà bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản tính đến năm hợp đồng hiện hành. Và trong mỗi năm hợp đồng, tổng phí bảo hiểm đóng thêm sẽ không được vượt quá 5 lần mức phí bảo hiểm cơ bản anh chị nhé. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một thuật ngữ nữa về phí, đó chính là phí ban đầu. Các anh chị thân mến, phí ban đầu là khoản phí để công ty vận hành hợp đồng cho khách hàng của chúng ta. Khoản phí này được khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm nếu có, trước khi các khoản phí này được phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng. Phí ban đầu được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm cơ bản, với năm đầu tiên là 75%, năm thứ hai là 30% và kể từ năm thứ sáu trở đi chỉ còn 3%. Tương tự như vậy, cũng áp dụng cho phí bảo hiểm đóng thêm trong 5 năm đầu tiên của hợp đồng là 2%, kể từ năm thứ sáu trở đi chỉ còn 1%. Các anh chị ơi, như Trung đã chia sẻ ở nội dung về cơ chế hoạt động của dòng sản phẩm liên kết chung thì để vận hành hợp đồng cho khách hàng của chúng ta, công ty sẽ khấu trừ khoản tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng, bao gồm chi phí bảo hiểm rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng mà chúng ta gọi đó là các khoản khấu trừ hàng tháng đấy các anh chị. Với phí bảo hiểm rủi ro thì đây là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi rủi ro của hợp đồng. Mức phí này được tính dựa trên các yếu tố như sau: tuổi, giới tính, nghề nghiệp của người được bảo hiểm trong hợp đồng. Với phí quản lý hợp đồng thì đây là khoản phí bù đắp liên quan đến việc duy trì hợp đồng của khách hàng. Phí này được tính dựa trên năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ theo lộ trình như sau. Năm 2021 là 36.500 đồng. Năm 2022 là 39.400 đồng và kể từ năm 2028 trở đi sẽ là 60.000 đồng. Và các anh chị thân mến, trong phần nội dung kế tiếp của thuật ngữ cơ bản, Trung xin mời các anh chị cùng với Trung tìm hiểu thêm về các loại phí các anh chị nhé. Phí quản lý quỹ là phí được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trước khi công bố lãi suất. Mức phí có thể thay đổi nhưng không được vượt quá 2% giá trị tài khoản hợp đồng trên một năm. Bên cạnh đó, khi khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm, vì lý do bất khả kháng, khách hàng của chúng ta có yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì lúc này khách hàng sẽ chịu một khoản chi phí mà chúng ta gọi đó là phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khoản phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu tiên của hợp đồng theo tỷ lệ phí như sau. Năm thứ nhất đến năm thứ ba là 90%, năm thứ tư đến năm thứ sáu là 75%, năm thứ bảy là 60%, năm thứ 8 là 40%, năm thứ 9 là 20% và kể từ năm thứ 10 trở đi là 0%. Và cũng nằm trong quyền lợi của khách hàng khi họ tham gia một hợp đồng bảo hiểm thì sản phẩm an tâm song hành của chúng ta cũng sẽ cho phép khách hàng của mình rút một phần tiền từ tài khoản hợp đồng. Lúc này thì khách hàng sẽ chịu một khoản chi phí được gọi là phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng. Khoản phí này sẽ được tính dựa trên công thức như sau. Khoản tiền khách hàng yêu cầu rút chia cho giá trị hoàn lại tại thời điểm rút và sau đó nhân với phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên cạnh các khoản chi phí trong hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành thì ngay bây giờ Trung cùng với tất cả các anh chị chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các thuật ngữ có liên quan nhé. Đầu tiên là tài khoản hợp đồng, kế tiếp là giá trị hoàn lại và cuối cùng là quỹ liên kết chung. Với tài khoản hợp đồng thì đây chính là số tiền được tích lũy từ các khoản phí bảo hiểm. Sau khi trừ đi các khoản phí ban đầu, các khoản khấu trừ hàng tháng, các loại phí khác có liên quan và cộng vào các khoản lãi hoặc là thưởng. Bên cạnh đó, tài khoản hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng nhé. Mức lãi suất công bố hàng tháng sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ DAG Việt Nam công bố trên các trang điện tử, website chính thức. Giá trị hoàn lại là số tiền mà khách hàng sẽ nhận khi khách hàng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Giá trị hoàn lại sẽ bằng giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và các khoản nợ nếu có. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm tính toán giá trị hoàn lại sao cho phù hợp với cơ sở đã đăng ký với Bộ Tài chính. Còn đối với quỹ liên kết chung, thì đây là loại quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung. Và cũng trong phần thuật ngữ cơ bản, chúng ta sẽ còn lưu ý thêm hai thuật ngữ về ngày kỷ niệm tháng hợp đồng và hiệu lực hợp đồng trong 4 năm đầu tiên. Và bây giờ, Trung cùng với các anh chị chúng ta tìm hiểu ngay nhé! Với ngày kỷ niệm tháng hợp đồng thì đây là ngày kỷ niệm tương ứng hàng tháng của ngày hiệu lực hợp đồng. Trong trường hợp tháng không có ngày tương ứng thì ngày cuối tháng sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Và để các anh chị có thể hiểu rõ hơn, chúng ta cùng nghe ví dụ sau đây nhé. Khách hàng của Trung tham gia một hợp đồng bảo hiểm và có ngày hiệu lực hợp đồng vào ngày 5 tháng 7 năm 2021. Như vậy, thì đến ngày 5 tháng 8 năm 2021 sẽ là ngày kỷ niệm tháng hợp đồng đầu tiên. Bên cạnh đó, đối với hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành, anh chị cần lưu ý thuật ngữ quan trọng về hiệu lực hợp đồng trong 4 năm đầu tiên như sau. Trong 4 năm đầu tiên của hợp đồng, thì hợp đồng bảo hiểm sẽ được duy trì hiệu lực, ngoại trừ trường hợp kê khai thông tin không trung thực cho dù giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả các khoản khấu trừ hàng tháng, cộng các khoản nợ nếu có, với điều kiện như sau. Bên mua bảo hiểm nộp đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn và bên mua bảo hiểm không được rút hoặc tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng. Các khoản khấu trừ hàng tháng còn thiếu trong 4 năm đầu tiên của hợp đồng sẽ trở thành các khoản nợ và tự động khấu trừ vào tài khoản hợp đồng. và các anh chị thân mến, sau cùng là thuật ngữ về quyền lợi bảo hiểm cơ bản và quyền lợi bảo hiểm nâng cao trong hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành. Tùy theo nhu cầu bảo vệ mà khách hàng chúng ta có thể lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm phù hợp với mình. Với quyền lợi bảo hiểm cơ bản thì sẽ dành cho các khách hàng quan tâm đến yếu tố tiết kiệm hoặc tích lũy tài chính. Với quyền lợi bảo hiểm nâng cao sẽ phù hợp với những khách hàng họ quan tâm đến yếu tố gia tăng bảo vệ cho bản thân và để hiểu rõ hơn, xin mời các anh chị sẽ đến phần nội dung kế tiếp nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quyền lợi sản phẩm. Trong phần này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem khách hàng sẽ nhận được những quyền lợi nào khi tham gia sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành. Khi tham gia sản phẩm an tâm song hành, khách hàng sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi Đầu tiên, đó là nhóm quyền lợi về tiết kiệm, bao gồm quyền lợi hưởng lãi suất từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung, quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng, quyền lợi thưởng gắn bó dài lâu, quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Bên cạnh nhóm quyền lợi về tiết kiệm, còn có nhóm quyền lợi về bảo vệ như sau. Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm, quyền lợi tử vong, quyền lợi tử vong do tai nạn với lựa chọn song hành bảo vệ, quyền lợi chu toàn hậu sự, quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể về từng quyền lợi bảo hiểm các anh chị nhé. Quyền lợi đầu tiên, hưởng lãi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung. Như chúng ta đã biết, những sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng sản phẩm liên kết chung thì giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi suất từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung. Đối với sản phẩm an tâm song hành cũng như thế, tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đầu tư tính theo ngày. Khoản lãi này được tự động cộng vào tài khoản hợp đồng tại các ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong đó, lãi suất đầu tư là mức lãi suất thu được từ việc Daichila Việt Nam sử dụng nguồn vốn của quỹ liên kết chung để đầu tư sau khi trừ chi phí quản lý quỹ. Lãi suất đầu tư được công bố định kỳ hàng tháng trên trang web của Daichila Việt Nam và trong mọi trường hợp đảm bảo không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết. Lãi suất đầu tư cam kết được thể hiện như trên màn hình. Với việc hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung này, giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ tăng thêm một khoản rất đáng kể. Quyền lợi kế tiếp, quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ tư và mỗi 2 năm sau đó Daichi Life Việt Nam sẽ cộng vào tài khoản hợp đồng của khách hàng một khoản thưởng tương đương là 2% giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 24 tháng liền kề trước đó. Chỉ cần phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và khách hàng chưa từng rút tiền hoặc tạm ứng tiền trong thời gian 24 tháng liền kề trước đó Chúng ta thấy rằng quyền lợi thưởng trong một thời gian dài cùng với mức lãi suất hấp dẫn sẽ giúp giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng tăng thêm rất đáng kể. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quyền lợi tiếp theo, quyền lợi thưởng gắn bó dài lâu. Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20, Life Việt Nam sẽ cộng vào tài khoản hợp đồng của khách hàng một khoản thưởng tương đương 10% giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 120 tháng liền kề trước đó. Chỉ cần phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và khách hàng chưa từng rút tiền hoặc tạm ứng trong thời gian 120 tháng liền kề trước đó. Đây cũng sẽ là một quyền lợi để gia tăng đáng kể về giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng, giúp khách hàng có thêm một khoản tài chính để đảm bảo cho những dự định trong tương lai sẽ vững chắc hơn. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều quyền lợi ưu việt để gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng của sản phẩm an tâm song hành. Vậy thì khi nào chúng ta mới nhận được giá trị tài khoản hợp đồng? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quyền lợi kế tiếp. Đó chính là quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Anh chị thân mến, vào ngày đáo hạn hợp đồng thì khách hàng sẽ nhận được quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Đó chính là toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng. Với việc nhận toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng, khách hàng chắc chắn sẽ có đủ nguồn tài chính để thực hiện những ước mơ của mình và gia đình như tương lai học hành thành đạt của con cái, xây dựng ngôi nhà mơ ước hay hưu trí an nhàn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu 4 quyền lợi mang tính tiết kiệm của hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu về quyền lợi mang tính tiết kiệm của sản phẩm an tâm song hành và những nội dung tiếp theo đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm về những quyền lợi mang tính bảo vệ dành cho khách hàng trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về quyền lợi đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm. Trong lúc hợp đồng hiệu lực, khách hàng sẽ được một lần yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm cho sản phẩm này mà không cần phải trải qua thẩm định sức khỏe trong những dịp đặc biệt sau đây. Người được bảo hiểm kết hôn hoặc người được bảo hiểm sinh con, hoặc con của người được bảo hiểm bắt đầu vào cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng hoặc đại học. Chi tiết áp dụng quyền lợi này như sau. Đầu tiên, khách hàng sẽ nộp yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong những sự kiện nói trên. Số tiền bảo hiểm được tăng thêm tối đa 50% và lên đến 500 triệu đồng. Tại thời điểm nộp yêu cầu, người được bảo hiểm chưa đạt 50 tuổi và chưa có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào. Việc tăng số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo, ngay sau khi Daiichi Life Việt Nam chấp thuận. Và dĩ nhiên rồi ạ, à, phí bảo hiểm và các điều kiện khác có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo tương ứng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quyền lợi tử vong. Như chúng ta đã biết, sản phẩm An Tâm Song Hành thuộc dòng sản phẩm liên kết chung và khách hàng luôn được lựa chọn một trong hai quyền lợi cơ bản hoặc nâng cao ngay khi tham gia hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi tử vong được quy định như sau. Khi tham gia sản phẩm An Tâm Song Hành, nếu chẳng may có rủi ro dẫn đến tử vong xảy ra với người được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, trong trường hợp khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm cơ bản Daichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm tử vong. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm nâng cao, Daichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng với giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm tử vong. Bằng việc chi trả này, khách hàng sẽ nhận được một khoản tài chính đáng kể để giúp gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt và dần ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh đó, những dự định ban đầu của khách hàng vẫn được đảm bảo với khoản tài chính từ sản phẩm an tâm song hành mang lại. Trong sản phẩm an tâm song hành, chúng ta có thêm một điểm nổi trội, đó chính là bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi tử vong do tai nạn. Vậy thì chi tiết quyền lợi này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn với lựa chọn song hành bảo vệ Anh chị thân mến, trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, khách hàng được quyền chỉ định một người được song hành bảo vệ. Theo đó, bên cạnh người được bảo hiểm, Chi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thêm người được song hành bảo vệ với quyền lợi tử vong do tai nạn mà không tăng thêm bất kỳ khoản phí nào. Với quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn, trước khi người được bảo hiểm đạt tuổi 66, Chi Life Việt Nam sẽ chi trả một trong hai mức quyền lợi dưới đây. 20% số tiền bảo hiểm và tối đa lên đến 1 tỷ đồng nếu người được bảo hiểm hoặc người được song hành bảo vệ tử vong do tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66 hoặc 50% số tiền bảo hiểm và tối đa là 2,5 tỷ đồng nếu người được bảo hiểm hoặc người được song hành bảo vệ tử vong do tai nạn đặc biệt trước khi người này đạt tuổi 66. Lưu ý, quyền lợi này chỉ phát sinh một lần duy nhất khi sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với người được bảo hiểm hoặc người được song hành bảo vệ. Trong trường hợp chi lai Việt Nam đã chấp thuận chi trả quyền lợi này cho người được song hành bảo vệ thì hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực theo điều khoản hợp đồng. Trong quyền lợi vừa rồi, chúng ta có đề cập đến tai nạn đặc biệt. Vậy như thế nào gọi là tai nạn đặc biệt? Tai nạn đặc biệt là sự kiện bảo hiểm thỏa điều kiện tai nạn, đồng thời xảy ra với người được bảo hiểm hoặc người được song hành bảo vệ khi người này Thứ nhất là khách hàng có mua vé đang đi trên các phương tiện công cộng, đường bộ, đường thủy, đường hàng không theo lịch trình thường xuyên và trên những tuyến đường định sẵn, không bao gồm taxi hay những phương tiện thuê nào được sử dụng như mục đích phương tiện cá nhân. Thứ hai, đang ở trong các thang máy công cộng không bao gồm thang cuốn, không bao gồm thang máy hoạt động trong hầm mỏ hay tại các công trình đang xây dựng. Thứ ba, do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại các tòa nhà như nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, khách sạn, cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm thể dục và trung tâm thương mại. Chúng ta cùng tìm hiểu quyền lợi tiếp theo, quyền lợi chu toàn hậu sự. Chi Life Việt Nam sẽ ứng trước 10% quyền lợi bảo hiểm tử vong thực trả của sản phẩm này và tối đa 30 triệu đồng tính trên mỗi người được bảo hiểm của sản phẩm chính cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm. Chỉ cần sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sau 1 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày Chi Life Việt Nam chấp thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất và nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử không nằm trong loại trừ bảo hiểm. Lưu ý, khi quyền lợi chu toàn hậu sự đã được chi trả, Chi Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền này vào số tiền thực trả. Trong trường hợp số tiền thực trả nhỏ hơn quyền lợi chu toàn hậu sự thì Chi Life Việt Nam sẽ không thu hồi khoản chênh lệch giữa hai quyền lợi này. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quyền lợi nếu chẳng may người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66. Anh chị thân mến, nếu người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đạt tuổi 66 thì Daichi Life Việt Nam sẽ chi trả như sau. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm cơ bản thì chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm nâng cao thì sao ạ? đây chi lai Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Anh chị lưu ý, việc xác nhận thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của người được bảo hiểm phải được thực hiện trước khi người này đạt tuổi 66. Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi tròn 3 tuổi, thay vì chi trả như phía trên, Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả. Khi khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm cơ bản, sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm tương ứng theo độ tuổi hoặc giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn quyền lợi bảo hiểm nâng cao, Daichi Life Việt Nam sẽ chi trả tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm tương ứng theo độ tuổi, cộng với toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Lưu ý, tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm tương ứng theo độ tuổi anh chị vui lòng xem trên màn hình nhé. Để các anh chị có thể hình dung rõ hơn, Trâm xin minh họa quyền lợi của sản phẩm này thông qua một ví dụ cụ thể. Gia đình Nguyễn An 30 tuổi, Vũ Tâm 28 tuổi Mong muốn tiết kiệm để tuổi già của hai người được thảnh thơi an nhàn và đi du lịch bốn phương Sau khi được nghe tư vấn tài chính trình bày về giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình Anh An đã quyết định tham gia sản phẩm an tâm song hành quyền lợi cơ bản với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng trong thời gian 37 năm cho người được bảo hiểm là chị Tâm. Đồng thời, anh An được chọn là người song hành bảo vệ anh An tham gia sản phẩm hỗ trợ đóng phí cho bản thân, tham gia thêm cho cả hai vợ chồng sản phẩm tai nạn cao cấp với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng. Với giải pháp này, phí bảo hiểm 24 triệu đồng mỗi năm. Như đã biết, sản phẩm An Tâm Song Hành có quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng và thưởng gắn bó dài lâu nhằm gia tăng thêm giá trị tài khoản hợp đồng. Với hai quyền lợi này, ở năm hợp đồng thứ tư, thứ sáu, thứ 8, thứ 10 và mỗi 2 năm liền kề sau đó, khách hàng sẽ nhận được một khoản vào giá trị tài khoản hợp đồng, tương ứng là 0,6 triệu đồng, 1,2 triệu đồng, 2,1 triệu đồng, 10,5 triệu đồng và gia tăng theo thời gian với tổng nguyên lợi lên đến 253 triệu đồng. Khi đáo hạn hợp đồng, gia đình anh An sẽ nhận toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng lên đến 1,9 tỷ đồng, giúp gia đình có một khoản tài chính rất lớn để thực hiện những ước mơ đi du lịch bốn phương, tuổi già thảnh thơi về mặt tài chính. Cuộc sống thì luôn có những điều không mong muốn, nhưng không mong muốn là không có nghĩa không xảy ra. Trong trường hợp nếu chẳng may chị Tâm gặp phải rủi ro mà rủi ro đó dẫn đến tử vong thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả 1 tỷ đồng trong trường hợp này. Nếu rủi ro đó là tử vong do tai nạn thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả số tiền là 1,2 tỷ đồng. Nhưng nếu rủi ro đó là tử vong do tai nạn đặc biệt thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả số tiền là 1,5 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến việc chi trả quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp đành rằng những mất mát về mặt người thân là không gì có thể bù đắp được nhưng bên cạnh đó những người thân yêu của họ vẫn phải tiếp tục sống và chắc chắn rằng cuộc sống đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều với số tiền này thì tin chắc rằng những ước mơ những dự định hay hoài bão của gia đình vẫn trở thành hiện thực như có chị tâm bên cạnh chỉ với một kế hoạch tiết kiệm vỏn vẹn 24 triệu đồng trong một năm tương đương với 2 triệu đồng một tháng ở một trường hợp khác, nếu chẳng may anh An, người được song hành bảo vệ gặp phải rủi ro, mà rủi ro đó dẫn đến tử vong với nguyên nhân do tai nạn, thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả ngay 200 triệu đồng. Nếu rủi ro đó dẫn đến tử vong mà nguyên nhân là do tai nạn đặc biệt, thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả 500 triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc chi trả quyền lợi sản phẩm tai nạn cao cấp. Với khoản tiền mà Dai Chi Lai chi trả, hoàn toàn giúp gia đình có thể vượt qua những khó khăn và dần ổn định lại cuộc sống. Lưu ý, trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực. Trong một trường hợp khác, nếu chẳng may chị Tâm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn ở tuổi 47, thì gia đình sẽ nhận được ngay khoản tiền là 1 tỷ đồng giúp trang trải những khoản chi phí cơ bản hàng ngày khi không có nguồn thu nhập của chị Tâm và giúp gia đình vững tâm trong cuộc sống vì luôn có một khoản tài chính bên cạnh để hỗ trợ. Đó là chưa kể đến việc chi trả quyền lợi của sản phẩm tai nạn cao cấp. Vừa rồi, Trâm và các anh chị chúng ta vừa minh họa về quyền lợi của sản phẩm an tâm song hành. Hy vọng qua ví dụ này, các anh chị có thể hình dung rõ hơn về quyền lợi của sản phẩm. Anh chị ơi, hãy tìm hiểu sản phẩm thật kỹ và mang giải pháp này đến với nhiều gia đình hơn nữa nhé. Xin chào các bạn, tới đây thì chúng ta đã vừa đi qua các quyền lợi hết sức ưu việt của sản phẩm an tâm song hành. Và để gia tăng thêm giá trị của sản phẩm này, khách hàng khi tham gia còn có những quyền chọn cùng với sản phẩm. Và để các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta hãy đến với những quyền chọn của bên mua bảo hiểm như sau các bạn nhé. Lựa chọn người được song hành bảo vệ, một điều cực kỳ đặc biệt duy nhất chỉ có trong sản phẩm này. Quyền thay đổi số tiền bảo hiểm, quyền đóng phí bảo hiểm đóng thêm, tham gia thêm sản phẩm bổ sung, chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm tạm ứng giá trị hoàn lại, rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng. Vâng và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau làm rõ những chi tiết của mỗi quyền tròn trên sản phẩm bảo hiểm nhé các bạn. Vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với quyền lựa chọn người được song hành bảo vệ. Chắc chắn chúng ta cũng đều thấy người được song hành bảo vệ nghĩa là sao phải không các bạn? Đó chính là những người bên cạnh như là vợ, chồng, con cái của chúng ta. Và vì hướng đến sự bảo vệ phạm vi rộng hơn phù hợp hơn cho khách hàng nên công ty cung cấp thêm các điều kiện mà chắc chắn là khách hàng sẽ mong muốn có được. Trong trường hợp gặp tai nạn, nếu có rủi ro xảy ra và tử vong do tai nạn, người được bảo hiểm chính hoặc người được sóc hành bảo vệ sẽ nhận được chi trả quyền lợi trên cùng một hợp đồng này. Và như ở trên thì chắc hẳn là các bạn cũng đã nhớ phải không ạ? 20% số tiền bảo hiểm không quá 1 tỷ với tai nạn và 50% số tiền bảo hiểm không quá 2,5 tỷ với tai nạn đặc biệt. Và đặc biệt với quyền chọn này khách hàng yên tâm việc không thay đổi phí bảo hiểm và không tăng chi phí rủi ro. Và cuối cùng với quyền chọn này dành cho người được song hành bảo vệ, người đó trong phạm vi thỏa điều kiện từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi. Vâng và nhiều khách hàng luôn nghĩ rằng bảo hiểm nhân thọ khi tham gia sẽ ràng buộc một cách cứng nhắc cho khách hàng trong suốt quá trình hợp đồng. Tuy nhiên, những dòng sản phẩm ưu việt luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Đó chính là thay đổi giá trị số tiền bảo hiểm một cách linh hoạt, đáp ứng cho nhu cầu được bảo vệ của khách hàng. Với sản phẩm an tâm song hành này, khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi từ năm thứ hai của hợp đồng trở đi. Với trường hợp mong muốn tăng số tiền bảo hiểm, khi tính toán rằng mình có nhu cầu bảo vệ cao hơn khi rủi ro, khách hàng chỉ cần thỏa điều kiện là trước 65 tuổi. Có thể khi chọn thay đổi cao hơn, khách hàng sẽ cần chứng minh sức khỏe của mình phù hợp. Còn trường hợp giảm đi thì sao? Khách hàng chỉ cần làm theo quy trình giảm số tiền bảo hiểm về mức mong muốn trong phạm vi không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định. Việc thay đổi tăng hay giảm thì khoản đóng phí định kỳ của sản phẩm cũng sẽ thay đổi tương ứng theo số tiền bảo hiểm. Và hiệu lực của việc thay đổi khách hàng chỉ cần lưu ý có hiệu lực từ ngày kỷ niệm tháng tiếp theo. Ví dụ như hợp đồng ký ngày 1 tháng 1. Sau khi đóng phí định kỳ và yêu cầu thay đổi thì số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 trở về sau. Chắc hẳn có nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm mà bên cạnh đó họ thực sự mong muốn có cơ hội tích lũy tiền nhàn rỗi của mình và đặc biệt với những sản phẩm bảo hiểm có giá trị tích lũy như này phải không các bạn? Vậy thì quyền chọn đóng phí bảo hiểm đóng thêm chính là cơ hội cho việc đó. Một lợi thế để tư vấn cho những khách hàng của chúng ta có cơ hội không chỉ bảo vệ trước rủi ro mà còn sử dụng tiền của mình như một khoản đầu tư trong một thời gian khi hợp đồng có hiệu lực để sinh lời. Vậy với quyền chọn này, khách hàng hoàn toàn yên tâm có thể đóng thêm ngoài khoản định kỳ đóng phí hàng năm cần có. Tuy nhiên, cơ hội để giàn trải trong một thời gian tối ưu Do vậy khách hàng chỉ cần đóng thêm số tiền tối đa không vượt quá 5 lần mức phí bảo hiểm cơ bản. Ví dụ, khách hàng có hợp đồng góp 50 triệu cố định một năm, khách hàng hoàn toàn có thể đóng thêm số tiền à, mỗi một năm không quá 250 triệu và bên cạnh đó để đầu tư số tiền của mình một cách hiệu quả. Chắc hẳn nếu các bạn là khách hàng thì các bạn cũng sẽ có những câu hỏi khi nghe đến bảo hiểm nhân thọ như là nếu tôi mắc bệnh hiểm nghèo thì bảo hiểm có chi trả không? Hoặc là khi tôi không may ốm đau nằm viện thì tôi có nhận được chi trả của bảo hiểm hay không? Hoặc là khi tai nạn thì phải điều trị, tôi có được bảo hiểm chi trả hay không? Ngoài phạm vi bảo vệ của sản phẩm chính, để gia tăng thêm nhiều quyền lợi cao hơn cho khách hàng với những sản phẩm bổ sung đi kèm như là tai nạn, như là bảo hiểm sức khỏe hoặc là bệnh hiểm nghèo. Và với gói bảo hiểm này, ấy, thuận lợi không chỉ dành cho người được bảo hiểm chính trong sản phẩm mà còn mở rộng cho tất cả những thành viên trong gia đình, đảm bảo sự cam kết lâu dài của công ty dành cho khách hàng khi tham gia. Với gói sản phẩm bao gồm sản phẩm chính và bổ sung thì quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo xuyên suốt trong cả quá trình hợp đồng. Và tiếp theo, vậy với quyền được chọn chuyển đổi số tiền bảo hiểm của mình trong suốt quá trình hợp đồng thì sao? Đây cũng là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong suốt quá trình hợp đồng. Với câu hỏi của nhiều khách hàng khi đặt ra đó là trong suốt quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này, họ có quyền chọn lại quyền lợi bảo hiểm của mình hay không? và do vậy quyền chọn này áp dụng để khách hàng dễ chịu hơn khi sở hữu, an tâm song hành. Khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi quyền lợi bảo hiểm nâng cao sang cơ bản khi mà trong một thời gian dài tài khoản của khách hàng đã có số dư như mong đợi và lưu ý là trong thời gian ờ, khách hàng từ 0 tuổi đến 70 tuổi khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi trong giai đoạn này và sau năm 70 tuổi hợp đồng này sẽ tự động chuyển từ nâng cao sang cơ bản và khi cần thay đổi khách hàng có quyền yêu cầu vào ngày kỷ niệm hợp đồng theo năm là thời hạn khách hàng đến kỳ đồng phí nha các bạn. Tham gia bảo hiểm nhân thọ trong một thời gian dài cũng không thể chắc là với bất kỳ ai trong suốt quá trình hợp đồng. Có thể có thời điểm khách hàng sẽ gặp khó khăn về tài chính phải không? Vậy chính là lúc quyền tròn tạm ứng từ giá trị hoàn lại phát huy tác dụng cho khách hàng. Điều này đã được giải quyết khi sản phẩm bảo đảm rằng khách hàng hoàn toàn có thể tạm ứng tiền trong trường hợp cần thiết qua giá trị hoàn lại của khách hàng. Quy định có thể là linh hoạt tạm ứng khi hợp đồng của khách hàng từ năm thứ hai trở đi và hợp đồng đã có giá trị để hoàn lại. Có thể tại thời điểm là khó khăn trong một năm nào đó khách hàng tạm ứng. Tuy nhiên qua năm tiếp theo, để đảm bảo giá trị hợp đồng, khách hàng sẽ cần hoàn lại phần tạm ứng đã yêu cầu của năm trước đó. Số tiền khi khách hàng tạm ứng tối đa có thể lên 80% giá trị hoàn lại của hợp đồng. Và lưu ý ạ, khi tạm ứng, khách hàng sẽ có các chi phí phát sinh về rút tiền. Ngoài tạm ứng, Khách hàng hoàn toàn có thể làm thêm một điều nữa với hợp đồng, đó là rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng, giống như một tài khoản gửi góp. Thời điểm có thể thực hiện giao dịch cũng từ năm thứ hai trở đi và tối thiểu là 2 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm sau khi rút ra không được nhỏ hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu và quy định ở sản phẩm an tâm song hành này là 200 triệu đồng các bạn. Khi rút từ giá trị tài khoản hợp đồng, số tiền rút ra sẽ làm giảm tài khoản. Do vậy có thể số tiền bảo hiểm chính giảm tương ứng với số tiền còn lại trong giá trị tài khoản và số dư còn lại tối thiểu bằng 3 lần chi phí khấu trừ hàng tháng. Nôm na ví dụ như sau nhé. Nếu chi phí khấu trừ hàng năm là 12 triệu, mỗi tháng sẽ là 1 triệu. Vậy số dư tối thiểu còn lại phải là 3 triệu bằng 3 lần của một tháng. Vâng và đương nhiên, khi thực hiện giao dịch này, khách hàng sẽ chịu các khoản chi phí liên quan đến việc rút tiền. Vậy chúng ta đã đi qua những quyền được chọn chính của khách hàng khi tham gia sản phẩm an tâm song hành. Và để hiểu rõ thêm về chi tiết liên quan đến phần giải quyết quyền lợi bảo hiểm, và để chắc chắn cho quyết định tham gia sản phẩm này của mình là hoàn toàn chính xác. Mời các bạn đi tiếp cùng chúng tôi đến phần sau đây. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm như thế nào, các đặc điểm của sản phẩm, điều kiện tham gia và phân khúc khách hàng tiềm năng cho sản phẩm này nhé các anh chị. Đối với sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành, để đảm bảo quyền lợi chi trả một cách thuận lợi và mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Chúng ta cần nắm rõ quy trình và thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm để hướng dẫn cho những người tham gia. Trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bao gồm Thứ nhất, bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thứ hai, giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Thứ ba, bản sao giấy tờ tùy thân của người nhận quyền lợi bảo hiểm Thứ tư, tài liệu chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm nếu có. Thứ năm, bằng chứng về sự kiện bảo hiểm, giấy chứng tử và các giấy tờ khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Thứ sáu, giấy đồng ý cho phép Dajilai Việt Nam thu thập chứng từ y tế, thông tin sức khỏe của người được bảo hiểm. Và bên cạnh đó, để giải quyết quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì người được bảo hiểm phải Thứ nhất, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và thứ hai thực hiện không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Để có thêm thông tin chi tiết, xin các anh chị vui lòng tham khảo điều khoản hợp đồng an tâm song hành. Thưa các anh chị, như vậy khi các anh chị nắm vững thông tin và tư vấn cho khách hàng cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo quy định của Đại Chi Life Việt Nam thì thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thưa các chị, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự thoải mái cho khách hàng khi tham gia sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành, khách hàng được quyền nộp giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bất cứ thời điểm nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khi nhận đủ giấy tờ, theo quy định của Chi Life Việt Nam, thì công ty sẽ tiến hành thanh toán cho khách hàng trong vòng 30 ngày cho các sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi trong hợp đồng bảo hiểm. Đặc biệt, với quyền lợi đáo hạn của sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành thì công ty sẽ thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng. Hình thức thanh toán có thể là tiền mặt hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Thưa các anh chị, trong trường hợp rủi ro tử vong của người được bảo hiểm, lúc này gia đình của khách hàng sẽ rơi vào trường hợp bị động và có thể chưa chuẩn bị sẵn một khoản tiền ở trong nhà. Vậy lúc này gia đình của khách hàng sẽ xoay sở ra sao? Sản phẩm an tâm song hành của Dai Dachilay Việt Nam cung cấp ngay quyền lợi chu toàn hậu sự kịp thời, hỗ trợ khách hàng một khoản tài chính để lo hậu sự chu đáo nhất cho người ra đi. Quyền lợi này sẽ được Dai Dachilay Việt Nam giải quyết ngay trong một ngày làm việc và trong vòng 90 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm tử vong. Sau khi lo lắng thành tâm cho người đã khuất gia đình khách hàng sẽ nộp các giấy tờ cần thiết sau đó để nhận quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm an tâm song hành. Tuy nhiên, ai là người đại diện hợp pháp để nhận quyền lợi từ Dai Daichilai Việt Nam? Xin mời các chị hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đối với các quyền lợi bảo hiểm phát sinh, khi người được bảo hiểm của an tâm song hành tử vong, Dai Daichilai Việt Nam sẽ chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau. Đầu tiên là những người thụ hưởng trường hợp một người thụ hưởng chết trước người được bảo hiểm, những người thụ hưởng còn lại sẽ có quyền đối với toàn bộ hợp đồng bảo hiểm theo tỷ lệ thụ hưởng tương ứng với những người thụ hưởng này. Kế tiếp là bên mua bảo hiểm và cuối cùng là những người thừa kế hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Đối với các quyền lợi bảo hiểm phát sinh khi người được bảo hiểm vẫn còn sống, ngoài trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Đai Chi Lai Việt Nam và bên mua bảo hiểm. Daichilai Việt Nam sẽ chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau. Thứ nhất là bên mua bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm chết trước người được bảo hiểm, Daichilai Việt Nam sẽ chi trả cho bên mua bảo hiểm mới theo quy định và kế tiếp là những người thừa kế hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Như vậy, chúng ta đã nắm được cơ chế hoạt động của quỹ liên kết chung, biết được đặc tính ưu việt của an tâm song hành. Vậy đối tượng nào sẽ được tham gia sản phẩm này Bảo vệ tối đa là bao nhiêu tuổi? Mời các anh chị đến với phần tiếp theo. Đầu tiên, tuổi tham gia từ 0 tuổi đến 65 tuổi. Như vậy phạm vi bảo vệ cho khách hàng rất rộng như thế này, giúp cho anh chị có thể tiếp cận được tất cả các khách hàng xung quanh chúng ta, từ một em bé mới sinh ra cho đến những khách hàng đã tới tuổi nghỉ hưu. Tiếp theo, thời gian bảo hiểm lên đến 100 tuổi. Điều này đồng nghĩa đây là một giải pháp mang lại sự bảo vệ cho khách hàng cả cuộc đời. Kế tiếp, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian bảo vệ và tiết kiệm phù hợp với nhu cầu của mình từ 11 năm đến 100 năm. Khách hàng cũng được hưởng quyền lợi linh hoạt đóng phí kể từ năm thứ năm trở đi. Trong một số tình huống bất khả kháng, khách hàng có thể chia nhỏ khoản phí của mình thành nhiều lần và hoàn tất nghĩa vụ đóng phí của một năm. Và để khách hàng thoải mái thực hiện được mục tiêu tiết kiệm, an tâm song hành cung cấp các lựa chọn tích lũy phù hợp, đó là đóng tiền một năm một lần một năm đóng hai lần hay chia một năm thành 4 lần theo từng quý đặc biệt với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 200 triệu đồng theo quy định của Daichilai Việt Nam thì chúng ta chỉ cần dành ra một khoản tiền nhỏ là có thể sở hữu ngay được một hợp đồng an tâm song hành trong tầm tay đối với người lớn khách hàng có thể tham gia số tiền bảo hiểm an tâm song hành mà không có giới hạn tối đa còn đối với trẻ em An tâm song hành cung cấp giải pháp bảo vệ tối đa lên đến 4 tỷ đồng. Đặc biệt, với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 200 triệu đồng thì chúng ta chỉ cần dành ra một khoản tiền nhỏ là có thể sở hữu ngay một hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành trong tầm tay. Đối với người lớn, khách hàng có thể tham gia số tiền bảo hiểm an tâm song hành mà không có giới hạn. Còn đối với trẻ em, an tâm song hành cung cấp giải pháp bảo vệ tối đa lên đến 4 tỷ đồng. Thưa các anh chị, tùy theo khả năng tài chính của từng gia đình, Dachilai Việt Nam luôn có những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của từng khách hàng. Vậy khi khách hàng đóng vào công ty một khoản phí bảo hiểm thì khoản phí bảo hiểm sẽ phân bổ như thế nào? Xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Thưa các anh chị, sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành có 3 định kỳ đóng phí trong một năm đó là đóng phí năm, đóng phí nửa năm hay là đóng phí quý. Khách hàng có thể lựa chọn kế hoạch tích lũy phù hợp với khả năng tài chính của gia đình mình. Ví dụ, khách hàng lựa chọn định kỳ đóng phí quý, khách hàng sẽ đóng vào 4 kỳ theo kế hoạch quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4. Như vậy, bất kỳ khoản tiền nào mà khách hàng đóng cho hợp đồng bảo hiểm an tâm song hành sẽ được phân bổ vào phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn trong 4 năm đầu tiên của hợp đồng. Dai Life Việt Nam chỉ phân bổ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn nếu số tiền đủ cho một kỳ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ. Khoản tiền mà khách hàng đóng dư ra sau khi được phân bổ đủ cho phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn sẽ được xem là phí dư và được Dai Life Việt Nam giữ lại toàn bộ hoặc một phần phí để thực hiện phân bổ theo thứ tự ưu tiên như sau. Thứ nhất, đóng cho tất cả các khoản phí bảo hiểm cơ bản định kỳ còn lại của năm hợp đồng hiện hành ngay khi đến hạn. Thứ hai là dự đủ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ còn lại của năm hợp đồng hiện tại. Trong trường hợp khách hàng đóng sớm phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của năm hợp đồng bảo hiểm tiếp theo thì phí này sẽ được phân bổ vào phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng tiếp theo ngay khi đến hạn với điều kiện Phi dư này được đóng trong khoảng thời gian 15 ngày trước ngày kỷ niệm hợp đồng của năm tiếp theo. Hợp đồng đã được phân bổ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn và dự đủ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ còn lại của năm hợp đồng hiện tại. Thưa các anh chị, khi tham gia sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành, khách hàng đã có giải pháp hữu hiệu để thực hiện ước mơ một cách chắc chắn nhất. Bên cạnh đó, chúng ta còn được gia tăng quyền lời bảo vệ cho cả bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm bằng các sản phẩm bảo hiểm bổ sung vượt trội của Dai Chi Lai Việt Nam. Như các anh chị thấy trên màn hình, rất dễ để hình dung cả bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm đều được tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ sung với mỗi sản phẩm sẽ đáp ứng các nhu cầu bảo vệ khác nhau của từng khách hàng cụ thể chi tiết. Xin mời các anh chị cùng tham gia các khóa huấn luyện chuyên đề các sản phẩm trên kết hợp với điều khoản hợp đồng bảo hiểm để nắm thêm thông tin. Thưa các anh chị, Rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng với những quyền lợi mà an tâm song hành mang lại, chúng ta sẽ có một kế hoạch hoàn hảo để đảm bảo thực hiện được tất cả các ước mơ dự định ban đầu cho dù có những biến cố bất đắc bất ngờ xảy ra đi chăng nữa. Vậy, khách hàng của chúng ta là ai? Họ làm gì? Ở đâu? Và ai đủ điều kiện để tham gia sản phẩm này? Và tham gia có dễ dàng hay không? Các anh chị thân mến, khách hàng xung quanh chúng ta ai ai cũng có thể tham gia được sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành của Đài Chi Lai Việt Nam với một số tiền tiết kiệm rất nhỏ tương ứng với một ly cà phê, một bao thuốc lá là chúng ta đã sở hữu ngay một giải pháp hữu hiệu đến từ đất nước Nhật Bản và cụ thể họ là ai? Khách hàng là người mong muốn có chìa khóa để làm chủ tương lai, xây dựng kế hoạch tài chính chủ động. Khách hàng là người mong muốn sự linh hoạt, để luôn sẵn sàng ứng biến trước mọi thay đổi của cuộc sống. Và khách hàng là những người trụ cột, mong muốn bảo vệ cho cả gia đình và hiện thực hóa những ước mơ hoài bão. Như vậy, rõ ràng sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành là sản phẩm dành cho mọi đối tượng khách hàng, từ thành thị đến nông thôn, từ người thu nhập cao ổn định cho đến những người thu nhập theo mùa vụ, ai cũng có thể tham gia được ngoại trừ những người không đáp ứng được điều kiện về sức khỏe. Vì khi sức khỏe có vấn đề thì chúng ta không thể tham gia được sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành cho dù chúng ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Và chính vì vậy, lúc này đây, thời điểm này đây, khoảnh khắc này đây là lúc phù hợp nhất để các anh chị cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm hữu hiệu nhất cho khách hàng sớm tham gia và đưa ra một giải pháp hữu hiệu cho gia đình của mình. Thưa các anh chị, chúng ta vừa mới hoàn thành phần kiến thức liên quan đến cơ chế hoạt động của quỹ liên kết chung, các đặc tính và quyền lợi ưu việt của sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng như các quy định nghiệp vụ của sản phẩm này. Chúng tôi tin rằng các anh chị đã sẵn sàng mang giải pháp hữu hiệu này đến hàng triệu người dân Việt Nam để giúp họ thực hiện được sứ mệnh cho những người thân yêu của họ. Xin chúc cho các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các chị trong các chương trình tiếp theo.